giới thiệu cho bạn thì đó là âm thanh mọc của cái RB 107 thì đây là bộ đồ mới của Roland à, được mới được à, phân phối ở đại lý Việt Nam vào ngày 1 tháng 11 năm 2022 thì đây cũng là cái thời kỳ mà nó mới ra luôn các bạn thì cái dòng này á, thì nó sẽ cải tiến hơn rất nhiều đây là một cái dòng được nâng cấp từ cái con RB 102 à, về tổng thể thiết kế thì nó cũng giống như RB 102 thôi nhưng có những cái chi tiết giống như cái những cái bo này này nó sẽ được làm gọn lại ha nó bò theo kiểu mềm mại hơn ha. nhìn nó bắt mắt hơn và ở trên à, cái chỗ này thì nó sẽ có thêm cho chúng ta cái à, đồ tránh cho cái giá nhạc mình nó trượt như giống như những dòng à, HB dòng RB302 501 ngày xưa và nó sẽ hiệu chỉnh lại cái phần nút Ờ, trước đó là dòng RB 102 á thì có một cái điểm mình không thích ở trên cái dòng này là cái để dưới bên dưới thì bàn phím này nó sử dụng trên cái còi công nghệ của Roland là pha 4 nhưng mà có cải tiến nha các bạn mình thử chơi trên cây RB 102 á thì cái phím nó kiểu như nó hơi không đầm lắm không có mềm không có độ nảy nó vẫn chưa theo ý thích của mình nhưng cái dòng này thì pha 4 họ đã cải tiến rồi cái phím nó cực kỳ đầm luôn nó nảy lên rất là nhẹ nhàng ha nó cũng như nó bám nó nảy bám vô cái tay mà nó làm cho chúng ta quýnh một cái tác động như một cái nốt quýnh hai lần thì nó cảm giác chúng ta nó nó êm hơn rất là nhiều ha à, còn cái công nghệ à, cái công nghệ phím á, nó sẽ thêm cái phần cái phím thằng này á các bạn cảm giác nó trắng hơn nó ngà hơn ha, nó trắng hơn cái những cái dòng à, cái pha bốn trước à, về cái công nghệ âm thanh thì sự vẫn sử dụng Super Natural nhưng mà nó được hiệu chỉnh rất là nhiều rồi nó khác hẳn luôn nếu mà so ra nguồn âm thanh của thằng RB 102 thì thằng này nó nhỉnh hơn rất là nhiều luôn á nha nó khác tầm khoảng 50 60 phần trăm với cái điểm cộng của nó là cái này thì mình có thể hiệu chỉnh được nhưng mà mình phải tiếp xúc sâu vô trong cái phần mềm digital của thằng, piano này để mình hiệu chỉnh đó. thì đại khái là như vậy thôi nó có sự khác biệt như vậy thôi đó. còn các bạn nào muốn trải nghiệm thực tế nguồn thanh nó chắc chắn là các bạn nguồn thanh nó sẽ hay hơn kia rất nhiều đó, đó. À, bạn nào muốn trải nghiệm thực tế thì các bạn có tới số 169 đường Trần Thiên Nghị Việt Thanh Music Gò Giáp á là các bạn tới và các bạn trải nghiệm ở đây mình có những cái sản phẩm demo hết dòng này là dòng mới có sản phẩm demo để các bạn thử luôn thì giá hiện tại đằng này thì bên mình đang bán với giá là 23 triệu 500 à, nó bằng với cái dòng RB302 ngày xưa nhưng mà 302 giờ nó không có sản xuất nữa đâu đó thì chương trình đi nghỉ ha cảm ơn các bạn